Phong thủy tốt nhất của gia đình phú quý không rời xa bốn điều này. Một gia đình hài hòa thịnh vượng, người ta sẽ nói rằng nhà này có phong thủy tốt. Tuy nhiên, không phải phong thủy dưỡng người, mà là người dưỡng phong thủy. Một gia đình phong thủy tốt không thể rời bỏ bốn điều này. Một, Thiện lương có thể dưỡng đức. Phong thủy tốt nhất của một gia đình chính là thiện lương. Khổng Tử từng nói, những gì mình muốn lập thì cũng nên lập cho người khác. Những gì mình muốn đạt thì cũng nên khiến cho người khác đạt được. Kỳ dục lập nhi lập nhân, kỳ dục đạt nhi đạt nhân. Muốn người khác đối đãi hiền lành với mình, thì trước hết phải đối đãi tử tế với người khác. Một nông phu có giống ngô rất tốt, hàng năm đều bội thu, ông không tiếc rẻ, mà ngược lại hào phóng chia sẻ giống ngô của mình cho hàng xóm láng giềng. Có người hỏi ông tại sao lại dại dột hào phóng như vậy? Người nông dân trả lời, bạn đối tốt với người khác chính là đang đối tốt với bản thân mình. Hoàng Ngô trong quá trình thụ phấn nhờ gió thổi, nếu như ngô của những nhà xung quanh đều có phẩm chất kém thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ngô của tôi. Bởi vậy, tôi sẵn sàng phân phát giống ngô tốt của mình cho hàng xóm, vừa là để tốt cho mọi người, nhưng cũng chính là tốt cho bản thân mình. Có câu nói rằng, phúc báo ở phía sau. Người hiền lành chỉ là lúc này chịu thiệt, nhưng là tương lai của họ sẽ có phúc trạch thâm hậu, thậm chí có thể ban ân huệ cho con cháu. 2. Nhẫn có thể dưỡng phúc Có một cặp vợ chồng, họ đã cùng nhau mấy chục năm trải qua bao khó khăn mưa gió, vì chồng là lãnh đạo của một đơn vị, lần nọ, cả hai vợ chồng cùng đến dự lễ cưới của cấp dưới. Có cậu thanh niên hỏi hai vợ chồng họ bí quyết giữ gìn hạnh phúc hôn nhân mấy chục năm qua. Vị lãnh đạo cười, trả lời, chỉ có một chữ nhẫn, Người vợ đứng bên cạnh nói thêm một câu, thêm một chữ nhịn nữa. Ở cùng một mái nhà, sớm chiều sống chung cùng nhau, sao tránh được những vấp váp, mâu thuẫn xảy ra. Thế nên, giữa vợ chồng với nhau, phải biết nhường nhịn. Người xưa có câu, tu trăm năm mới đi chung một chuyến thuyền, tung hẳn năm mới, nên duyên vợ chồng. Nhân sinh một đời, có thể ở chung chọn đời chọn kiếp là không hề dễ dàng. Vậy nên, biết trân trọng tình cảm của nhau thì năm tháng mới có thể dài lâu. Nhà là nơi để yêu thương, không phải là nơi để nói lý hoặc phân tranh đúng sai, bởi tranh cãi dẫu đúng sai rõ ràng rồi, thì tình yêu cũng sẽ không còn nữa. Gia đình là bến cảng của hai người, có thể khoan dung và nhường nhịn lẫn nhau, mới là bí quyết để gia đình hòa thuận dài lâu. 3. Chuyên cần có thể phát tài Ngày nay, con cái trong nhà phần nhiều đều là con một, vậy nên cha mẹ ra sức nuông chiều, ôm giữ con trong vòng tay không nỡ rời xa. Họ sợ con mình sẽ phải chịu khổ, chịu mệt. Kết quả là dưỡng thành những đứa trẻ không biết chăm chỉ làm việc, đến hạt ngô hạt lúa cũng không phân biệt được. Những đứa trẻ này chỉ biết ỷ lại vào cha mẹ, hơn nữa trở nên ham hư vinh và lười biếng. Trong khi còn bé ở nhà thì cái gì cũng không làm, ngửa tay là được cho tiền, khi trưởng thành cũng vẫn như cũ, sẽ không thể tự lực cánh sinh. Tăng Quốc Phiên từng nói, một gia đình có hưng thịnh hay không chỉ cần nhìn vào ba điểm dưới đây là biết rõ. Thứ nhất, nhìn xem con cháu ngủ đến mấy giờ. Nếu như ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới bắt đầu dậy, thì gia đình này đang từ từ lười biếng mà đi xuống. Thứ hai, nhìn xem con cháu trong nhà có chăm chỉ làm việc hay không, bởi vì thói quen làm việc sẽ ảnh hưởng đến cả đời của một người. Thứ ba, nhìn xem con cháu có thường đọc sách kinh điển của các bậc cao nhân thánh hiền hay không bởi vì người không học sẽ không hiểu nghĩa và không biết đạo lý, khiến cho con trẻ có thể tự mình cố gắng, tự mình đi làm việc, giúp con hiểu được chuyên cần và nỗ lực. Đây mới là món quà tốt nhất mà cha mẹ nên dành cho con. 4. Đọc sách có thể bồi dưỡng phẩm chất đức hạnh. Thông qua đọc sách, chúng ta có thể làm bạn cùng các nhà hiền triết, tìm thấy câu trả lời cho những nghi hoặc trên con đường nhân sinh, từ trang sách Chúng ta cũng có thể tựa như du lịch thế giới đó đây, ngắm khắp danh sơn đại xuyên, mở rộng tầm mắt, thay đổi thế giới quan, nhân sinh quan. Đối với một gia đình, không có thói quen nào tốt hơn việc đọc sách. Có một gia tộc đã kế thừa phát huy truyền thống tới 2.000 năm lịch sử và là đại thế gia đầu tiên nổi tiếng lừng danh nhất trong lịch sử xã hội phong kiến Trung Quốc. Đó chính là gia tộc họ Bùi ở Văn Hỷ, Hà Đông, nay thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Theo tổng kết trong gia phả của họ Bùi, gia tộc họ Bùi từ khi bắt đầu lập nghiệp tới thời điểm thống kê, đã sinh ra 59 vị tể tướng, 59 vị đại tướng quân, ghi danh sử sách hơn 3.000 người. Và một trong những bí quyết của gia tộc họ Bùi chính là giáo dục việc đọc sách. Đọc sách mới hiểu được đạo lý, đạo đức, con người không đọc sách, không biết đạo lý, cũng chỉ như con trâu con bò chỉ biết kéo xe, học mà không hành thì cũng không đủ. Bùi gia còn có một quy tắc, đó là nếu người nào không thi được tú tài thì không được bước vào từ đường của dòng họ. Vậy nên, trong gia tộc họ Bùi, từ trên xuống dưới, vô luận nam nữ già trẻ, cả gia tộc có một điều rất tốt đẹp, chính là bầu không khí đọc sách. Nhưng nhân vật trong gia tộc họ Bùi ngày càng phát triển hưng thịnh, tích đức hành thiện luôn đi đôi với phát triển sự nghiệp, điều này là vô cùng hiếm thấy trong lịch sử. Đọc sách có thể biến hóa khí chất, mở rộng nhãn giới, khiến người ta tự nhiên có được sự phong phú và khoáng đạt. Đọc sách chính là thói quen tốt của một gia đình, cũng là phương pháp giáo dục tốt nhất cho con trẻ. Thiện lương có thể dưỡng đức, nhẫn có thể dưỡng phúc, chuyên cần có thể phát tài, đọc sách có thể bồi dưỡng phẩm chất đức hạnh. Bốn điều này chính là phong thủy tốt nhất làm nên phú quý của một gia đình. Chúng ta đâu phải mất công tìm kiếm ở đâu xa,